chào tất cả anh em nhé cái video này tôi làm cho anh em những anh em mà đang làm tay cái anh em nào mà đang chưa có hột để anh em đi lắc ấy, thì anh em theo dõi cái video này rồi anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại để anh em có thể là sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc tài xỉu hay anh em đi chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ những sân chơi nào Đấy, anh em luôn luôn có, có cái phần trăm chiến thắng nhé Đấy thì cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay đó là cái bộ hột tài xỉu 20 này review nhanh cho anh em để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó này Đấy, cái bộ hột này thì à, nói về cái tăng tích của nó thì là anh em ok luôn đi nhá test nhanh qua tăng tích của nó luôn này nước muối này nổi đét nhá Đó, nước muối nổi anh mượn cái đèn này nước muối nổi dọi đèn chơi uh, trong suốt nha đó Đấy. đẹp không anh em quá trời đẹp luôn như chứ đó này đó nói chung là cái tăng tích của bộ hột này thì anh em yên tâm đi chủ yếu là anh em đến sân chơi à, chủ yếu là anh em đến à, anh em test cái bộ hột này nó có đi theo ý muốn của anh em hay không thôi nhá thì cái tăng tích của nó không thành vấn đề không quan trọng Đấy, anh em đi chơi thì tất nhiên là anh em phải thử tăng tích rồi đấy, còn cái bộ hột nó lắc được theo ý muốn của anh em hay không để cho anh em lấy được hay không ấy, thì đấy mới là cái điều mà để muốn nói đấy thì nói chung là tôi làm video ở trên này thôi còn anh em nào đến thì là hay là anh em nào mà đặt đơn hàng về ấy, thì à, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc sau nhá ở trên video này tôi không tiện nói để cho anh em Đấy, để cho anh em à, có thể là anh em học theo anh em chơi nữa thì nó cũng không hay cho anh em nào đã mua trước rồi nhá đấy thử cho anh em nam châm nước muối rồi đấy, cái bộ hột này là nó bao tất cho anh em tang tích của nó luôn nhé đấy bao cho anh em cả trẻ hột luôn nhé ăn thua trẻ hột luôn đấy thì à, đây chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 mà nó là mới nhất thị trường của bên tôi nhé đấy thì cái cách chơi của nó như thế nào đấy, cái cách chơi của nó như thế nào thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại này không chín hai bốn một từ quý bốn nhá thì anh em à, tôi sẽ tư vấn cho anh em sau khi mà anh em lấy cái bộ hột hay là anh em sở hữu cái bộ hột rồi nhá đấy thì cái cách lắc của nó của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó như thế nào đấy, khi mà anh em lắc chưa cần đến cách lắc của tôi thì là cái bộ hột này nó sẽ đi cực kỳ đều cho anh em nhá chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đấy, chén tài chén xỉu nhá vừa rồi là gì ta đấy tài này chén sau chắc chắn rồi nó 80 phần trăm nó về xỉu đó, ờ, xỉu 235 nhá tiếp tục chén sau nó sẽ về tài đấy nhưng mà cái chén sau nó về tài thì nó đơn giản quá tại vì cái thế hột này khi mà anh em đã đánh có kinh nghiệm rồi này thì anh em đánh cái chén này sau cái chén này nó sẽ là chén tài thì cái chén này tôi sẽ không cho nó đi đều nữa nói chung là bộ hột anh em có thể là anh em test trước khi anh em lấy hàng cũng được không sao cả đấy thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em cái thế hột này nhá đấy thì à, tại vì là cái thứ hai ba năm này cái chén sau của nó tầm mặc định của nó tầm 80 phần trăm là nó lên tài đấy thì cái chén này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em thấy cái bộ hột này nó hiệu quả nó lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đa di năng như nào nha anh em nhé đấy. đang à, xỉu đúng không chén sau thì chắc chắn nó sẽ lên tài rồi nếu mà anh em lắc bình thường còn anh em sử dụng cách lắc bên tôi cách lắc giữ tài giữ xỉu thì là nó sẽ cho anh em thấy cái hiệu quả của nó nha bảy tám mươi phần trăm lo xỉu trên này mở cho anh em nhé 441 đúng không anh em đấy thì tiếp tục cũng như vậy anh em giữ tài cũng như vậy giữ xỉu cũng như vậy cũng đều là một cái cách lắc nhưng mà khi mà anh em lấy hột thì tôi mới hướng dẫn cho anh em cái cách lắc này nhá đó tiếp tục cho anh em chén nữa này giữ xỉu tiếp này chén này hơi nhẹ rồi chén này còn tôi nghĩ là nó sẽ lật sang tài mất đó tất nhiên là phải có chén phản rồi chứ không phải không có chủ yếu là tay của anh em nó có đều hay không thôi đấy giữ tài thì tôi sẽ giữ tài cho anh em luôn này 80 phần trăm nó là tài đó tài đấy thì cái thế hột à, lại là một thế hột khó để cho anh em có thể là anh em thử nghiệm luôn cái bộ hột này này nếu mà nó đang ở cái à, thế hột 556 này đây là cái thế hột 15 à, 16 nước cái thế hột to thì anh em à, rất là nhiều anh em là không cho cái bộ hột của anh em xuống được đấy thì nhưng mà khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em muốn xuống được anh em muốn giữ cũng được đấy khi mà anh em muốn xuống cái bộ hột này thì là tôi sẽ có mẹo cho anh em lắc cái bộ hột này nó sẽ xuống được xỉu khoảng tầm 80 phần trăm nhá đấy thì đây tôi sẽ lắc xỉu xuống cho anh em này 80 phần trăm nó sẽ về xỉu này đó đúng không anh em chỉ cần cái mẹo nhỏ thôi đấy mẹo lắc tài xỉu nhỏ thôi để cho anh em có thể là lắc được cái cái thế hột đấy cái thế hột khó đấy, để cho anh em ờ, về nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì uh, tôi sẽ tiếp tục rồi giữ tài giữ xỉu cho anh em nhé vừa nãy đang, đang là tài bây giờ tôi sẽ cho lên tài này. lên tài này đấy, giữ tài cho anh em này một tài anh em này hai tài này ba tài này anh em thấy không thấy cái bộ hột này nó chạy nó có hiệu quả không khi mà nó xuống xỉu thì là nó sẽ xuống xỉu 910 còn lên tài nó chỉ tầm 11 12 nước thôi nhá không quá đấy cái này nó xuống xỉu rồi đấy thì cái bộ hột tài xỉu là 2020 này nó là cái bộ hột tài xỉu mà độc quyền ở bên cơ sở tôi đấy anh em à, để cung cấp cho anh em đi làm tay cái hoặc là cung cấp cho anh em nào mà chưa có hồn để anh em đi lắc tài xỉu mà anh em có thể ăn thua lớn thì anh em cũng có thể là sử dụng được cái bộ hồn tài xỉu 2020 này cái bộ này cái bộ hồn tài xỉu 2020 này nó phù hợp cho tất cả những cái sân chơi kể cả những cái đấu trường lớn kể cả những cái đấu trường lớn ấy thì là anh em đi vào sân chơi hay là anh em lắc cũng cũng vẫn là ăn thua nhá cũng không có cái điều gì xảy ra cả chủ yếu là anh em có thể là lắc được cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này thôi thì đây chính là cái cách lắc tài xỉu bịp mới nhất 2020 này để cho anh em à, mới nhất hiện nay Đấy, mới nhất à, tại bên cơ sở tôi để để à, cung cấp cho anh em nào và đang làm tay cái anh em thiên về tay cái thì là anh em sẽ sử dụng bộ hột này anh em đi lắc thì nó sẽ rất là hiệu quả nhá thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em